Nhận định, dự đoán và soi kèo trận Liverpool gặp Leicester City diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 31 tháng 12. Thêm 3 điểm cho lữ đoàn đỏ. Sau những khởi đầu không tốt ở giải Ngoại hạng Anh 2022-23, Liverpool đang có những sự hồi sinh mạnh mẽ. Ở trận đấu gần nhất, lữ đoàn đỏ đã đánh bại Aston Villa với tỷ số là 3-1. Đó là trận đấu mà Mo Salah, Virgil van Dijk và Stefan Basitic là những người ghi bàn cho lữ đoàn đỏ và nếu Darwin Nunez không bỏ lỡ 4 cơ hội rõ ràng, đội khách sẽ còn thắng thuyết phục hơn nữa. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Liverpool ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này. Trước đó thì họ đã đánh bại Southampton với tỷ số là 3-1 và thắng Tottenham 2-1. Việc giành được 9 điểm trong 3 trận gần nhất giúp đội bóng thành phố Cảng vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với vị trí thứ tư của Tottenham đang là 5 điểm, nhưng lữ đoàn đỏ đã ít hơn một trận. Những kết quả tốt đang giúp đội bóng của huấn luyện viên Klopp thấp lại cơ hội vào top 4. Tại vòng 18 ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ được chơi ở trên sân nhà tiếp Leicester City. Phong độ cao và lợi thế sân nhà là những lợi thế không nhỏ để The Cup hy vọng vào 3 điểm. Cho dù đã công bố thương vụ Cody Gakpo từ PSV, song cầu thủ người Hà Lan chưa thể ra sân trước Leicester. Có lẽ anh sẽ ra mắt ở trận gặp Brentford vào ngày 3 tháng 1 đội chủ nhà cũng sẽ vắng bộ ba tấn công là Roberto Firmino, Diogo Jota và Luis Diaz về những chấn thương khác nhau. Darwin Nunez và Mo Salah vẫn sẽ là những mũi nhọn ở trên hàng công của lữ đoàn đỏ ở trận đấu này. Trước một đối thủ có hàng thủ không tốt như là Leicester, đó là cơ hội không thể tốt hơn để Nunez ghi bàn trở lại. Anh đã bỏ lỡ 16 cơ hội lớn ở ngoại hạng Anh, nhiều nhất giải đấu và nếu không thể tận dụng được những trận đấu như thế này để tỏa sáng, anh hoàn toàn có thể sẽ phải ngồi dự bị khi mà tân binh Cody Gakpo đủ điều kiện ra sân. Cùng với đó là sự trở lại của Jota, Diaz hay là Firmino. Ở bên kia chiến tuyến, Leicester vừa bị Newcastle đưa trở lại mặt đất sau chuỗi trận thăng hoa. Theo đó, trước khi để thua 0-3 trước Trích Trè, đội chủ sân King Power đã có 4 chiến thắng liên tiếp ở trên mọi mặt trận. Tính ra thì trong 6 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh, Bầy Cáo đã giành được 4 chiến thắng. Những kết quả khá tốt giúp họ từ vị trí thứ 18 vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ hiện đang có 18 điểm sau 16 trận đấu, hơn nhóm xuống hạng khoảng cách là 5 điểm. Với việc không có được những sự bổ sung chất lượng ở mùa hè 2022, không những vậy còn chia tay một vài trụ cột. Mục tiêu của Leicester ở mùa giải năm nay chỉ là trụ hạng. Làm khách trên sân của Liverpool là một thử thách vô cùng khó khăn và sẽ không bất ngờ nếu bầy cáo chủ động chơi phòng ngự phản công ở tại Anfield. Tuy nhiên, nhận định Liverpool và Leicester nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Rất khó để đoàn quân của Brendan Rodgers ra về với những điểm số. Ở mùa giải vừa qua, Liverpool đã thắng Leicester 2-0 trên sân nhà Anfield ở ngoại hạng Anh. Hai mùa giải trước đó, lữ đoàn đỏ cũng đều có được niềm vui ở trên sân nhà với các chiến thắng là 3-1 và 3-0. Leicester City có thể làm khó cho Liverpool ở một số thời điểm, nhưng khoảng cách về trình độ khiến cơ hội giành 3 điểm của đội chủ nhà là rất sáng. Nhận định về trận đấu Tỷ lệ châu Á trận Liverpool và Leicester đã tăng từ mức là 1.5 lên 1.75, nghiêng về phía đội chủ nhà. Điều này cho thấy là khả năng thắng cách biệt của Liverpool là cực cao. Đội khách Leicester đang có phong độ khá tốt khi đã thắng 4 trên 5 trận gần nhất có nhiều người tin rằng họ có thể làm cho lữ đoàn đỏ khó khăn. Tuy nhiên thì Liverpool cũng đang có phong độ tốt. Việc một số trụ cột trên hàng công bị chấn thương dường như không ảnh hưởng nhiều đến khả năng ghi bàn của họ. Trong 3 lần tiếp Leicester trên sân nhà gần nhất ở Premier League, Liverpool đều giành chiến thắng cách biệt hai bàn. The có thể gặp khó khăn trong những phút đầu trận, nhưng các chuyên gia tin rằng họ sẽ sớm có bàn thắng và thắng cách biệt Leicester ở trận đấu này trận đấu sẽ có nhiều hơn 3 bàn thắng. Không có Firmino, Diaz và Jota, nhưng hàng công của Liverpool vẫn đều đặn ghi bàn. Ba trận gần nhất của họ đều xuất hiện đến 4 bàn thắng. Hàng công chơi tốt, nhưng hàng thủ Liverpool lại không mang lại sự chắc chắn cần thiết. Theo đó thì 5 trận gần nhất ở ngoại Anh, họ đều không thể giữ sạch lưới. Ngoài ra thì The Cup còn để Man City chọc thủng lưới đến 3 bàn ở vòng 1-8 Cúp Liên đoàn Anh. Việc hàng thủ Liverpool chơi không tốt mang lại cơ hội ghi bàn cho Leicester. Có 3 trên 5 lần mà hai câu lạc bộ này chạm trán cũng nhiều bàn thắng. Do vậy mà khả năng trận đấu ở Anfield cũng sẽ tương bừng. Liverpool sẽ vượt trội về số quả phạt góc. Hai lần làm khách gần nhất ở ngoại hạng Anh, Leicester chỉ được hưởng những quả phạt góc rất khiêm tốn. Ở trận thắng 2-0 với Everton, họ chỉ được hưởng 3 quả phạt góc so với 8 của đội nhà. Trong chuyến làm khách trên sân của West Ham, tỷ số phạt góc cũng là 7-2 nghiêng về đội bóng thành London. Khi mà Liverpool được chơi ở sân nhà và sở hữu những cầu thủ tấn công biên hàng đầu, khả năng rất cao là họ sẽ vượt trội so với Leicester về tỷ số quả phạt góc. Nên nhớ rằng ở trận đấu với Aston Villa, tỷ số phạt góc là 6-0 nghiêng về lưỡi đòn đỏ. Có những lý do để tin rằng Liverpool sẽ có cách biệt ít nhất là 5 góc so với Leicester để thắng tỷ lệ phạt góc trong 90 phút thi đấu. Dự đoán tỷ số phạt góc 8-3 cho Liverpool về lịch sử đối đầu và phong độ của Liverpool và Leicester. Bên cạnh phong độ thì Liverpool cũng nhỉnh hơn ở thành tích đối đầu. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng là 119 lần trên mọi đấu trường. Trong đó, Lữ đoàn đỏ đã thắng 53 trận và để thua bảy cáo 41 và hòa 25 trận. Trong 10 lần gặp gỡ gần nhất ở đấu trường Hoàng Anh, Liverpool thể hiện sự áp đảo với 7 chiến thắng so với hai của Leicester. Đáng chú ý là đội chủ sân Anfield đã không thua Leicester trên sân nhà kể từ tháng 5 năm 2000. Liverpool hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ tư là Tottenham Hotspur 5 điểm nhưng lại đá ít hơn một trận. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thắng 3 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi trận này khi tiếp đón Leicester. Về đội hình dự kiến của hai đội, Liverpool đón nhận tin vui ở kỳ chuyển nhượng mùa đông khi đạt được thỏa thuận mua Cody Gakpo cầu thủ có phong độ chói sáng trong màu áo tuyển Hà Lan tại World Cup 2022 vừa qua. Đối với Gakpo, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ giải quyết bài toán hàng tiền đạo khi trước đó những Jota Diaz chấn thương nặng, trong khi Darwin Nunez cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập. Về đội hình dự kiến của Liverpool, các cầu thủ dự kiến Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Thiago Fabinho, Elliot, Salah, Nunez, Cavanho. Bên phía Leicester, họ thiếu vắng tiền vệ James Madison, các hậu vệ Johnny Evan, Ryan Bertrand, Ricardo Pereira và James Justin cho trận đấu khó khăn này. Bên cạnh đó thì khả năng ra sân của hậu vệ Kakla Sojinku cũng bỏ ngỏ vì bị chấn thương. Đội hình dự kiến của Leicester Các cầu thủ dự kiến Were, Castani, Amante, Faiz, Thomas, NDD, Tillemans, Piri, Diburihan, Banners và Vardy. Những thông tin đáng chú ý của hai đội Liverpool chỉ thắng tỷ lệ hiệp 1 và cả trận ở 3 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh. Có hơn 2,5 bàn ở 4 trận gần nhất có sự tham dự của Liverpool ở ngoại hạng Anh. Liverpool thắng 3 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh Liverpool ghi nhất là hai bàn ở ba trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Leicester chỉ để thủng lưới 3 bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Liverpool, các cầu thủ Miner, Firmino, Jones, Jota, Acho và Diaz chấn thương. Leicester, các cầu thủ Evans, Bertrand, Justin và Pereira chấn thương. Nhận định về kèo châu Á Cho dù đã có những tín hiệu tích cực Thời gian gần đây, khi đã mang về được 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, nhưng có thể thấy rằng Liverpool vẫn đang thiếu sự ổn định ở mùa giải năm nay. Bằng chứng là họ đã rất nhiều lần để mất điểm trước các đối thủ cửa giới. Nên nhớ là đội chủ sân Anfield cũng đang là một trong ba đội thua kèo nhiều nhất lúc này. Cụ thể, đã thua kèo tới 10 trên 15 trận vừa qua. Trong khi đó thì Leicester City đã thắng kèo 5 trên 6 trận gần nhất tại Premier League. Vì vậy mà kèo dưới sẽ là một lựa chọn không tồi nên chọn Leicester City. Nhận định về kèo tài xỉu Một trong những tiến bộ rõ nhất ở Leicester City thời gian vừa qua đó chính là sự hiệu quả ở mặt trận phòng ngự. Bằng chứng là họ đã từng nằm trong top đầu những đội thủng lưới nhiều nhất hồi giai đoạn đầu mùa nhưng lại giữ sạch lưới 5 trên 7 vòng đấu gần đây. Trong đó đã từng khiến đội bóng có hàng công xuất sắc lúc này là Manchester City chỉ ghi được một bàn. Ở hai trận gặp nhau tại Premier League mùa trước của hai đội cũng đều kết thúc với không quá hai bàn mỗi trận. Vì vậy, cờ xỉu sẽ là khả quan hơn. Nên chọn xỉu. Nhận định về kèo châu Âu Hãy nhớ là Leicester City chưa có một lần có điểm khi làm khách tại Anfield trong quá khứ. Cụ thể là trong tổng cộng 11 lần làm khách ở đây. Bày cáo chỉ có duy nhất là một lần hòa và thua cả 10 trận còn lại. Vì vậy, niềm tin vào một thắng lợi dành cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp là hoàn toàn có cơ sở nên chọn Liverpool. Nhận định về kèo tỷ số Với những tiến bộ thời gian gần đây khi đã thắng 4, hòa 1 và thua 2 ở 7 vòng đấu gần nhất, Leicester City được dự đoán sẽ ít nhiều gây ra những khó khăn nhất định cho đội chủ nhà sân Anfield. Nên nhớ là trong 7 vòng đấu vừa qua, bầy cáo đã từng khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn và chỉ thua tối thiểu là 0-1. Ngoài ra, ở 4 lần đối đầu gần nhất, Liverpool chỉ thắng đối thủ này được một lần